Xin chào các bạn đang đón xem video của Liên Đô Thị. Có thể nhận thấy những năm gần đây, việc đề xuất được xây dựng cảng hàng không nội địa đang như một phong trào của các tỉnh. Gần đây nhất, Bộ Giao thông Vận tải đã nhận được đề xuất của 10 tỉnh kiến nghị bổ sung quy hoạch sân bay mới trong quy hoạch sân bay toàn quốc. Và tất nhiên, Bộ cũng đã giả soát, đánh giá sơ bộ khả năng hình thành sân bay tại các địa phương này. Vậy sắp tới, đến năm 2030, Việt Nam sẽ có những sân bay nào?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 với tổng công suất thiết kế là khoảng 278 triệu hành khách trên năm, bao gồm 14 cảng hàng không quốc tế và 14 cảng hàng không quốc nội. Trong đó, cảng hàng không quốc tế bao gồm Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chù Lai, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ và Phú Quốc cảng hàng không quốc nội bao gồm Lai Châu, Điện Biên, Sapa, Nà Sản, Đồng Hới, Quảng Trị, Phủ Cát, Tuy Hòa, Lê Cù, Buôn Ma Thuột, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau và Côn Đảo. Cùng với đó, sẽ duy trì vị trí quy hoạch cảng hàng không quốc tế Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thay thế cho cảng hàng không quốc tế Cát Bi giai đoạn sau 2030 nghiên cứu quy hoạch giao thông kết nối tới cảng hàng không quốc tế Hải Phòng. Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, đánh giá và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc bổ sung quy hoạch xây dựng cảng hàng không tại các đảo như Lý Sơn, Phú Quý, quần đảo có nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Sau năm 2030, nghiên cứu hoạch định vị trí cảng hàng không thứ hai vùng thủ đô. định hướng đến năm 2050 sẽ quy hoạch bổ sung thêm cảng hàng không Cao Bằng. Vào giai đoạn 2020-2021, nhiều tỉnh như Ninh Bình, Bình Phước, Bắc Giang, Hà Giang, Hà Tĩnh cũng đã đề xuất thay đổi công năng sân bay quân sự thành dân dụng hoặc xây mới sân bay khi tham gia ý kiến về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 mà Bộ Giao thông Vận tải xây dựng. Nhưng đại diện Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Teddy, đơn vị thực hiện quy hoạch, cũng đề nghị không bổ sung sân bay mới đến năm 2030. Trên cơ sở nghiên cứu và so sánh, Teddy cho biết giai đoạn đến năm 2030, với hệ thống 28 sân bay đã được Thủ tướng phê duyệt, thì gần 96% dân số Việt Nam có thể tiếp cận được sân bay trong phạm vi 100 km, cao hơn so với trung bình thế giới là 75%. Vì lẽ trên, Teddy đề nghị không bổ sung sân bay mới so với hệ thống mạng sân bay đã được Thủ tướng phê duyệt vào năm 2018. Theo đại diện Bộ Giao thông Vận tải khẳng định, tại dự thảo quy hoạch cũng như thẩm định của Cục Hàng không Việt Nam. Số lượng sân bay đã quy hoạch được xem xét kỹ lưỡng, tham khảo kinh nghiệm quốc tế và phù hợp với điều kiện tự nhiên, thực trạng cũng như chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Các sân bay của Việt Nam hiện có lượng khách dưới 2 triệu người trên một năm, đều đang phải bù lỗ. Do đó, các sân bay mới nếu cự ly tiếp cận các cảng hàng không lân cận dưới 100 km theo kinh nghiệm quốc tế là hiệu quả không cao. Hiện trong số 22 sân bay đang được khai thác trên cả nước, thì chỉ có 6 sân bay còn lãi. Trước đây, chỉ có nội bài, Tân Sơn Nhất là còn lãi. Sau đó, danh sách này có thêm sự góp mặt của Đà Nẵng. Gần đây nhất, thêm ba cảng là Cam Ranh, Liên Khương, Phú Bài. Góp mặt trong danh sách này trong đó, Liên Khương và Phú Bài mới chỉ bắt đầu vượt qua mức cân đối thu chi và còn lãi. Mặc dù vậy, đến đầu năm 2022, Cục Hàng không Việt Nam đã kiến nghị đưa hai sân bay quốc nội là Thành Sơn và Biên Hòa vào quy hoạch tổng thể cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Tổng thể, cả nước sẽ có 33 sân bay trong giai đoạn này. Với đề xuất chuyển hai sân bay quân sự Thành Sơn ở Ninh Thuận và Biên Hòa Đồng Nai sang khai thác lưỡng dụng, tức là phục vụ cả dân dụng và quân sự. Theo quy mô cảng hàng không, căn cứ kết quả nghiên cứu bổ sung của tư vấn, Cục Hàng không kiến nghị bổ sung quy hoạch hai cảng hàng không quốc nội là Thành Sơn Biên Hòa vào quy hoạch hệ thống sân bay thời kỳ 2021-2030. Thời kỳ 2021-2030, công suất sân bay Thành Sơn là 1,5 triệu hành khách trên năm. Tầm nhìn đến năm 2050, công suất sẽ là khoảng 3 triệu hành khách trên năm. Sân bay Biên Hòa, thời kỳ 2021-2030, sẽ có công suất là 5 triệu hành khách trên năm. Tầm nhìn đến năm 2050, công suất sẽ là khoảng 10 triệu hành khách trên năm. Hiện cả nước đang khai thác 22 trong số 23 sân bay theo quy hoạch. Dự thảo quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Cục Hàng không trình Bộ Giao thông Vận tải đề xuất. Thời kỳ 2021-2030, cả nước có 30 sân bay. Tầm nhìn đến năm 2050, cả nước có 33 sân bay. Cụ thể là thời kỳ 2021-2030, cả nước hình thành 30 sân bay, tăng 2 sân bay so với dự thảo quy hoạch được Bộ Giao thông Vận tải trình Thủ tướng vào cuối năm 2021 do bổ sung sân bay Thành Sơn và Biên Hòa. Tầm nhìn đến năm 2050, hình thành 33 sân bay, bao gồm 30 sân bay trong giai đoạn 2021-2030 và có thêm sân bay Hải Phòng, Cao Bằng và sân bay thứ hai ở phía đông nam hoặc phía nam Hà Nội. Trong đó, vị trí, các chỉ tiêu quy hoạch dự kiến của sân bay thứ hai của Hà Nội – sẽ được nghiên cứu, xác định giai đoạn trước năm 2030. Nhưng như ở đầu video chúng tôi cũng đã nói, mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã nhận được đề xuất của 10 tỉnh kiến nghị bổ sung quy hoạch sân bay mới trong quy hoạch hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gồm có Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Hà Tĩnh, Con Tum, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Nông và Tây Ninh. Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, làm việc với các địa phương, đánh giá sơ bộ khả năng hình thành sân bay tại các địa phương. Kết quả đánh giá cho thấy, trong số 10 vị trí được các địa phương đề xuất quy hoạch sân bay, thì có hai vị trí tại Hà Giang, Tuyên Quang không khả thi khi bố trí đường bằng thiết kế phương thức bay do địa bàn hiểm trở. Tuy nhiên, các đơn vị đề xuất địa phương có thể nghiên cứu ở vị trí khả thi hơn. Còn 8 vị trí có khả năng bố trí đường bằng, thiết kế phương thức bay, nhưng phần lớn có sự xung đột và trồng lấn về vùng trời. Một số vị trí cần có số liệu khảo sát, đánh giá cụ thể về tĩnh không và số liệu liên quan khác.